Chào tất cả anh em đang xem kênh của Tấn Casino Rất nhiều anh em đang đi đánh bài ờ, Lỡ thua tha rồi không biết phải làm sao Thì ờ, trong clip này Tấn ờ, sẽ hướng dẫn tới anh em Những cái dụng cụ đồ chơi bài bài bịp mới nhất hiện nay Để anh em có thể là gỡ gạc lại những gì mà anh em đã mất nhé Đây như anh em đang xem ở trên màn hình Anh em đang thấy rất nhiều loại máy đánh bài à, trên, trên màn hình đang có rất nhiều loại máy đánh bài à, Từ dòng iPhone, Oppo, Samsung hay ờ, tất cả những cái dòng máy như kiểu Nokia này anh em nhìn này đồng hồ đeo tay này sạc dự phòng này à, áo camera áo soi bài này đó clip này Tuấn sẽ đi vào hướng dẫn và test cho anh em cái dòng máy đánh bài giá rẻ nhất mà mới nhất hiện nay để anh em có thể là gỡ gạc lại những gì mà anh em đã mất nhé à, với một bộ bài anh em đưa tất cả những cái bài nào mà anh em đang chơi tấn có thể là đặt làm cho anh em à, anh em ờ, nào mà đang xem kênh của Tấn thì nhớ đăng ký kênh kết bạn Zalo và cái số hotline trên màn hình hoặc là lên trực tiếp cơ sở của bên Tấn nhá đây bây giờ trên tay của Tấn đang cầm là một con máy đánh bài con máy này là con máy iPhone giá con máy giá con máy đánh bài này cực kỳ rẻ luôn à, à, nguyên lý hoạt động của nó như nào bây giờ Tấn sẽ đi hướng dẫn cho anh em luôn để anh em biết cách dùng anh em xem trên tay của anh anh em đang nhìn này anh em đang nhìn con máy này anh em bấm vào chữ thăng 2580 thăng đó nó sẽ vào cái ứng dụng này Đấy, khi anh em sử dụng con máy này vào anh em sẽ đăng nhập nó Đấy. hiện tại con máy thì nó có rất nhiều đời máy đây ngày xưa là nó sản xuất ra chia sẻ cho anh em luôn ngày xưa nó là con Samsung này con Samsung cổ này tiếp đến là con CVK 500 này máy đánh bài CVK 500 này Đấy, tiếp đến là con CVK 600 này Đấy, máy đánh bài iPhone Đấy. sau này nó cải tiến ra con CAV CAC con này là CAC 700 con này báo rất là nhanh giá siêu rẻ anh em chỉ cần nhanh tay gọi đến số hotline của Tuấn lên trên màn hình Đấy. bây giờ Tuấn sẽ hướng dẫn cho anh em à, đây nhá à, trước tiên là anh em sẽ test cho anh em là trò chơi liêng đánh liêng đánh liêng là rất là nhiều anh em chơi mà cũng nhiều anh em à, cắm xe cắm nhà vì cái bộ môn này rồi Đấy, bây giờ Tấn sẽ đi test cho anh em để anh em gỡ nó gạc lại nhé đối với đánh liêng thì nó sẽ chia làm hai loại anh em làm cái đó chế độ này nó báo là nhà số 1 lớn nhất báo số nào thì nhà đó lớn nhất 1 2 3 4 đó hiện tại bài nhà mình là 8 điểm anh em xem qua này bài nhà mình là 8 điểm nhé đó 8 điểm tiếp theo có hai chế độ nếu mà anh em nào mà ẩm tẩy hay là uh, đánh trào ờ, ấy, thì anh em dùng chế độ này là báo tụ lớn nhất còn nếu mà anh em nào mà uh, chơi bỏ lá được thì anh em có thể dùng chế độ là 68 chế độ 68 là anh em bỏ lá đi bài của anh em sẽ lớn nhất bây giờ tấn sẽ thử luôn anh em có thể đánh 4 5 nhà đều được nhé bây giờ tấn sẽ tăng nhà chơi lên này 5 nhà này 6 6 nhà này. anh em đặt bài ra này 10, 10, 10, 2, kênh bài này 2, 2. kênh bài máy vẫn báo nhá đó anh em cầm lên em chia này 1 2 3 4 5 6 6 tụ luôn 6 7 8 9 10 tụ số 0 số 0 số 0 số 0 số 0 máy báo số 0 nhà mình là 8 điểm 8 điểm là lớn nhất nhá nhà này mấy nhà này không có điểm rồi đó tiếp theo nếu mà anh em mà không làm cái anh em làm con anh em chỉ cần để đây anh em dê bài và kênh bài cái phát này Đấy. máy nó báo 8 thì anh em bỏ 8 lá đi còn nếu mà anh em làm cái thì anh em dê này đó 1 2 3 4 anh em cháo 4 lá xuống anh em, em chia 1 2 3 đó con máy đánh bài này liêng rồi này anh em này bài nhà mình là liêng 345 này đó, liêng 345 anh em xem nhé nếu mà anh em nào đánh bài anh em không đưa được máy này vô sân chơi anh em có thể là sử dụng những cái dòng phụ kiện như là điện thoại Nokia đây bây giờ Tấn sẽ kết nối con điện thoại Nokia này cho anh em xem nếu mà anh em nào mà không đưa được máy đánh bài vào đây, đây là con máy đánh bài đúng không anh em sẽ kết nối con uh, Nokia này là anh em chỉ cần lắp pin vào đây à, bây giờ tấn ờ, một lát nữa tấn sẽ hướng dẫn cho anh em về cái con ờ, Nokia này bây giờ tấn sẽ hướng dẫn cho anh em cái củ củ sạc này đi củ sạc này là cái dòng cao cấp nhất anh em chỉ cần bật nó lên này nó sẽ báo đỏ này đó đây là lên rồi này tắt đi là nó sẽ báo xanh này Đấy. nếu mà anh em không để được máy này vào sân chơi anh em có thể đeo cho tấn một cái đồng hồ đây đeo cho tấn một cái đồng hồ này đồng hồ này đeo vào tay cầm bài lên là máy báo anh em nhé cầm bài lên là máy báo tấn sẽ làm một video chi tiết hơn về cái đồng hồ đó đây bây giờ tấn sẽ chuyển cái chế độ này dùng chế độ sạc dự phòng không dùng chế độ đấy bây giờ tấn sẽ giấu con máy này đi tấn chỉ cần cầm cái bật cái sạc này lên anh em nhìn này đã kết nối này chúi cái sạc này xuống phát là máy nó báo về bộ bài này anh em xem nhé này anh em xem này Đấy, kết nối phát là máy nó báo luôn này. bật chưa à. đó anh em thấy không anh em không cần phải để máy ra anh em chỉ cần chú cái sạc này anh em nhìn này đó cái con sạc này thì nó báo rất là lẹ bài bây giờ Tấn sẽ đi hướng dẫn cho anh em về cách sử dụng của con máy Oppo để anh em hiểu khi anh em mua máy đánh bài anh em ờ, có thể lên trực tiếp cơ sở hoặc là Tuấn sẽ gửi hàng về cho anh em đây test tiếp theo là test cho anh em con Oppo này con máy Oppo này báo cực kỳ nhanh luôn à. đây là con máy Oppo đó à, còn ngoài ra nó còn có cái dòng camera cúc áo đây chia sẻ luôn cho anh em cái camera cúc áo này Đấy, camera camera này là nằm ở trong áo anh em chỉ cần mặc cái áo đây áo sơ mi nó có áo sơ mi cho anh em nhé đây đây là camera cúc áo này anh em sẽ đeo này vào trong người sau đó thì cái áo sơ mi áo phông này đây đây chính là cái áo mắt camera nó rất là nhỏ anh em sẽ không phát hiện được ra cái mắt camera đây cái mắt camera nó rất là nhỏ này đây em nhỉ đó khi anh em gắn là cái cái camera này sẽ gắn vào đây đấy nó sẽ có nó nó có 5 châm hút anh em nhé cho nên nó không bị xê dịch anh em sẽ đeo này vào mặc ở trong người đấy, nó có 5 châm hút này anh em nhìn này đây có miếng 5 châm này hút này đó ờ. đây là cái camera cúc áo camera ngụy trang trong áo ờ, Tấn sẽ làm video về cái camera áo này cho anh em xem chi tiết hơn bây giờ anh em nhớ đăng ký kênh Tuấn sẽ hướng dẫn cho anh em là cách sử dụng con à, máy Oppo này vào một à, video tiếp theo